cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Paloma bếp có model là IC330SF đây là nội thất của bếp đây bếp còn đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó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 nó 230 đến 240 còn bếp bên phải này cũng vậy 230 240 nè tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau ưu điểm của bếp ga Nhật á so với bếp ga Việt Nam á, thì nó sẽ an toàn và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như nhà tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa một bình ga thì tôi có thể sử dụng được 2 tháng đến hơn 2 tháng thì tính ra chi phí thì à, mỗi tháng thì à, chỉ sử dụng à, hơn một trăm rưỡi tiền ga thôi đây bếp bên phải đã khóa ga nè công tắc còn đang mở đây thì đối với bếp này thì tôi có tặng thêm một cặp nguồn 3V nhưng khách có nhu cầu là sử dụng qua bộ pin sạc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 thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cậy hở ra rồi vào cái lỗ phía trước của cực dương này đây các bạn móc vô để nó không có bị chạm với cái cực âm á các bạn móc vô đầu cực âm thì các bạn sẽ đẩy vào bên rong nè còn cái đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ chạm cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước học pin này để nó tiếp xúc lại với nhau đây, khóa ra sau chế độ nước cạn nồi ừ. 身gì á tiếp tục đi cao cùng là tên gì bạn quay biết không Rồi, ok giờ tôi sẽ thử pin sạc này để các bạn cùng theo dõi nè tôi sẽ tháo cái nguồn 3 pin này ra đây, nguồn 3 pin này tôi đã lấy ra nè thì sử dụng ờ, qua pin sạc đây, bếp vẫn hoạt động bình thường